lấy hai cân thôi hai cân à ừ. máy quay đi nào Hả? hai cân thịt đến uh, do gia đình uh, ờ, vãng mà ở trên ngọn ngành này này ừ bao nhiêu tiền nhỉ chị 300 300 mốt à 2 cân mốt 300 Thùng này với một gói kẹo Cốc này Đây gạo bác hay gạo bình thường không? bình thường thôi Gạo này 4 5 nghìn Cái này phải không? Vâng Đó là bao nhiêu? Cái này 25 nghìn 25 với 75 100 90 nghìn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 và một số thành viên trong gia đình thì ốm đau đấy Giang phải dành hết thời gian cho gia đình nên là mong quý các anh chị mạnh thường quân cũng như là quý tính khán giả à, hết sức thông cảm cho Giang nhé và hôm nay thì à, Giang tiếp tục à, vào bản để à, giúp bà con của anh chị ạ à, nội dung ngày hôm nay thì Giang muốn chia sẻ tới quý anh chị khán giả biết hiện tại thì Giang đang có mặt tại cái khu vực chuẩn bị lên thôn Ngọn Lành thuộc xã Nậm Lành huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái và cái video hôm trước thì à, quý anh chị nào quan tâm cũng đã biết thì Giang đã vào cái à, thôn ngọn lành này cũng là một cái sự à, khám phá để Giang đi giúp bà con làm cái cầu thì Giang có lên vào cái bản này mới biết được cái bản này là còn rất là nhiều cái hộ à, nghèo khó khăn của anh chị ạ trong đó hộ đầu tiên đó là gia đình của em vàng và em mì và sau khi mà Giang có vào thăm và khám phá bản làng này thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của à, quý cô bác anh chị khán giả trong và ngoài nước cũng như là à, quý cô bác anh chị mạnh thường quân và tấm lòng hảo tâm mong muốn là giúp gia đình em vàng và à, muốn biết thêm hơn về cuộc sống của bà con à, đồng bào Hơ Mông ở cái thôn Ngọn Lành là con đường đi cũng anh chị biết rồi là rất là khó khăn và hiện tại thì thời tiết đang à, ở gần à, giữa trưa thôi mà cái lượng sương mù còn rất là dày đặc và con đường lên bản thì rất là trơn trượt có lẽ là đợi một chút nữa nắng thì à, Giang sẽ lên sau và qua đây thì Giang cũng muốn thông báo tới các anh chị khán giả trong và ngoài nước cũng như là quý mạnh thường quân à, về gia đình nhà em vàng Giang đã nhận được cái sự ủng hộ đầu tiên đó là của chị à, Thu Lê ở bên bang California ở phía Bắc có gửi cho em gia đình em vàng là 200 đô đổi ra là 4 triệu 6 thì Giang đã nhận được rồi và mong muốn của cô là mua một ít gạo hai cân thịt và một chút gia vị thì à, Giang cũng à, đã mua là mì tôm một thùng mì tôm và hai cân thịt một chút à, thức ăn gia vị còn gạo thì Giang không biết là ở trên đó bà con là có quen ăn gạo ở dưới này hay không hay là ăn gạo nương ở trên bà con làm ấy nên là Giang cũng chưa biết được nên là chưa mua thì có lẽ một chút nữa lên trên trên đó thì Giang sẽ hỏi gia đình nếu mà gia đình ăn gạo quen ở trên này thì mình có thể tự đưa tiền cho gia đình đi mua và tiếp uh, cái món quà của à, chị Thu Lê ở bên Mỹ thì Giang nhận thêm đó là của cô Lan là mong muốn ủng hộ cho gia đình là một triệu đồng và Giang cũng đã nhận được rồi à, Giang à, rất mong các anh chị cùng toàn thể mọi người là là hãy à, cùng chung tay để à, ủng hộ giúp đỡ đồng bào khó khăn và cái số tiền còn dư lại thì Giang sẽ cố gắng là xem trong thời gian tới có cô anh chị mạnh thường quân nào mong muốn ủng hộ thêm cho gia đình em vào để có thể sửa lại cái mái nhà Ờ, trước khi lên nhà em vàng thì giang cũng muốn ờ, ghi hình cho các bác chị cùng toàn thể mọi người biết ở cái ờ, dưới chân à, thôn ngọn lành này cái, à, cái khu vực xung quanh đây để cho quý anh chị cùng toàn thể mọi người là tiện theo dõi và trước khi lên gia đình nhà em à, vàng và em mì để trao món quà của quý anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi tặng nhà em thì giang cũng muốn giới thiệu qua À, cho quý anh chị cùng toàn thể mọi người biết về thôn Ngọn Lành để à, quý anh chị cùng toàn thể mọi người dễ hình dung hơn và trước mặt quý anh chị đó là cái con đường à, dẫn lên cái à, đỉnh Ngọn Lành gọi là thôn Ngọn Lành thuộc à, xã Nậm Lành huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nha các anh chị nhé và chạy à, vào cái xã này thì các anh chị biết rồi xã Nậm Lành này thì ở phía đằng bên kia xa bên kia đó là cái khu vực của người đồng bào dân tộc Giao sinh sống còn ở phía bên thôn Ngọn Lành này thì là đa số là người đồng bào dân tộc Hơ Mông của anh chị nhé và trên này đỉnh ngọn lành này thì có khoảng 40 hộ thôi ở dưới khu vực này là dưới chân mình chuẩn bị lên nhà gia đình em vàng thì cũng có một à, năm sáu hộ đồng bào dân tộc Hơ Mông ở dưới à, chân à, đỉnh ngọn lành này và một số hộ này cũng rất là khó khăn của anh chị ạ thì Giang cũng chưa chưa đi khám phá hết được và cái con đường đất này của anh chị biết rồi là sẽ chạy lên đỉnh ngọn lành và trời mùa mưa à, ờ, để đi rất là khó khăn trơn trượt à, lúc nãy thì còn rất là nhiều sương mù các anh chị có thể nhìn thấy này vẫn còn đã bao phủ như này chưa thể tan được thời tiết trên nắng ấm được mà nên là để lên trên đó thì mình phải đợi thời tiết nắng thì mình mới lên được và lên trên bản này còn khá là xa nữa cơ Đấy, nhìn mây mù thì mình không thể nhìn thấy được cái ờ, đỉnh núi mà đợt trước mà rằng có quay cái hình cho các anh chị cùng xem đấy cái ờ, video trước thì mình còn nhìn thấy rõ do là sương mờ hôm nay thì mình không nhìn thấy được à, con đường lên thì mình sẽ chạy lên đường này đó thì giang giới thiệu qua để cho các anh chị cùng toàn thể mọi người nắm rõ về cái uh, xã nậm lành thôn ngọn lành huyện văn chấn tỉnh yên bái rồi bây giờ thì uh, mình lại uh, lên trên đó để trao món quà của uh, mạnh thường quân trong và nước gửi tặng cho gia đình em uh, và thì quý anh chị uh, có thể thấy được này. trên đường đi thì giang uh, uh, ghi hình lại cho các anh chị biết là cái con đường mà lên lên trên thôn ngọn lành cái xương nó xuống được các anh chị nhá rơi xuống thì à, giờ vào đất đỏ nó bết này nhưng hòn đá này trơn rất là trượt luôn trơn trượt kỳ luôn nên xe máy mình không lên được quay tít đừng đổ đổ mấy lần xe máy đổ mấy lần nên mình bắt đầu là từ ấy lên thì mình khá là xa mà trong đường khá là xa nó có thể lên đến tận nhà em vàng sau một quãng đường uh, di chuyển bằng xe máy thì uh, qua cái đường à, đá này, đất trơn thì à, cuối cùng thì Giang cũng đã lên được đến à, trên bản ngọn lành à, ngày em vàng của anh chị ạ nó cũng gần trưa 12 giờ rồi mới có thể lên nơi đây được thì nó lên thì cũng anh chị lên đường ngã đổ mấy lần bẩn hết thì, thì không biết là nhà em vàng có ở nhà hay không thì bây giờ mình xuống xem hỏi thăm em vàng có nhà không nhé các anh chị nhé để để trước uh, mắt các anh chị để nhìn thấy đó là cái ngôi nhà của em vàng của em mì mà hôm trước mà giang có lên bản và gặp được tiên này. thì thật sự là hôm nay thì uh, lên trên này thì giang chỉ mua được ít thịt với một thùng mì tôm để một chút gia vị cho gia đình à, để hỏi xem là gia đình có nhà hay không trước khi vào nhà hỏi thăm thì Giang cũng Ờ, quay lại cho các anh chị thể mọi người xem ngôi nhà của, của em vàng em mỉ nhé đây trên là không không có nóc nữa rồi ờ, thủng rột hết rồi đây là cái trước mắt thì ờ, cái số tiền mà của cô Lan và chị Thu Lê gửi thì Giang sẽ làm quỹ để xem trong thời gian tới có anh chị mạnh thường quân nào muốn ủng hộ thêm cho gia đình để có thể à, giúp gia đình sửa lại căn nhà rất là mong muốn là như vậy giờ thì mình xuống dưới để để hỏi thăm đấy sợ em gia đình em đi vắng ấy. ra cũng không, không rõ hôm nay mình cũng vào đầu xuân mình chắc đi vắng hết rồi không qua ở nhà vàng ơi là rồi sương giờ xuống mưa này rột thủng hết rồi các anh chị này tiếc là em lại đi vắng với chị ạ không ai nhà để mình lên hỏi hàng xóm ai nhà hay không rồi đi làm à đi nương à hay đi đâu bà thấy nó còn ở cơ à đây à, à cháu xuống nhà thì không không thấy ở nhà thế vợ chồng đi đâu hết đấy à là chồng thì đi làm thuê rồi chồng đi làm thuê hả bác ừ, đi làm thuê ở dưới ờ, hà nội rồi à làm thuê dưới hà nội rồi à đi đạt thành phố hồ chí minh đấy à dạ cái làng ờ, làm vàng ở đấy mà à thế là vàng à, là chồng mỹ lại đi làm tận tận chống nam cơ à vâng, hay à, dạ Xa vậy bác? Đi đường lâu chưa bác? Đi ờ, hôm nay đi ba hôm rồi, đi đánh đấy rồi. À ba hôm rồi. YouTube à? À. À. Đi cùng bạn à hay như nào bác đi vào trong đấy? Có mấy thằng đi làng đấy mà. À. Là có mấy anh em là rủ nhau đi. Ờ. À, thế là còn là một ngày thì được một triệu rưỡi. <laughs> À, nói vậy thôi không biết có được không ấy. Được đấy. À. Mấy thằng đi về rồi. À. Thì, ờ, còn vợ vợ em vàng thì ờ, đi đi làm nương hay như nào bác nhỉ? Chán dạ, hôm nay nhà ta thuê bỏ cả làng đi làm ruộng, cha đi làm ruộng nhà ta được quá. À đi làm ruộng người ta. Ừ. À không biết trưa có về không nhỉ bác nhỉ? Chiều chiều Chiều hay là trưa ấy Chiều chắc về hay là trưa nhỉ? Nó thấy bờ, thấy bờ đấy thôi À đây à? Ừ. Xuống nhà thì không thấy nhà. Nó mua ít đồ ấy, thức ăn lên cho ấy. Ừ. Nó ờ, hỏi gia đình. Vâng Lên cho nhà nó à? Vâng, lên cho nhà vàng xong là gửi ít tiền Mua gạo hay như thế nào đó có người ta gửi ấy à, à Người ta gửi tiền cho, cho nhà em vàng mỉ ấy Cái này bác đào cái quế hay là bác san đất thôi? San ờ, đào cái quế, quế À đây à nó sang cho to một tí à. hôm nào cháu ờ, đầu tư thì đầu tư làm cái nhà xây cho vào đây <laughs> nhà xây <laughs> Dạ. <laughs> Nhà xây trên này mà chở gạch lên thì không biết có chở được không? Chở được. <laughs> Xe máy túc tắc. Bác chở được. À. Bác cũng chở được một tải dưới đây mà. À được. À. Ừ. Mà đường đi hôm nay trơn các bạn. Sau khi mà mình à, nhờ người đi gọi gọi em mệt đi đang đi làm về thì cũng cũng à, đã về đến nhà rồi các chị ạ. Hỏi hỏi một chút để xem gia đình như nào. Mì ơi Chào em nhá. Vừa đi làm gì về à? Hả? Đi à, làm ruộng ạ. À làm ruộng. À làm ruộng nhà mình hay là đi làm thuê? Đi làm thuê. À làm thuê cho, cho nhà người khác. Ờ. À. À thế một công một ngày được bao tiền? ai, không biết được. <laughs> À không biết người ta trả bao nhiêu cho mình à? À chỉ biết đi làm thôi à? Đi làm thôi. À thế thế vàng đâu rồi? Chồng à, mình đi đâu à? Làm thuê rồi. Làm thuê á? À? Làm thuê ở tận đâu? Ừ, không biết đâu Quảng Ninh Quảng Ninh á dạ. à có có đông người đi không hay là như nào một mình đi thôi một mình đi à không không đi cùng bạn con, đấy à con đi cùng bạn à đấy à ừ. thế đi được lâu chưa đi uh, ngày bạn nói á à thế à ờ. ờ. tưởng là chồng ở nhà hôm trước anh có vào ấy vào thăm gia đình mình này này thì anh có coi clip đi thì lên ấy, thì chia sẻ thì có một cô ở bên nước ngoài đây một cô nó muốn gửi cho gia đình em một chút tiền để gọi là sửa lại căn nhà hôm nay anh mới vào để hỏi xem là chồng có nhà hay không ở ờ, nhà để để ấy để để ờ, xem là phương án làm ấy đấy. À, anh làm thì không không ừ. có cái gì làm được nhà ờ ừ. ừ. <laughs> khổ quá không làm được ờ thì mới bảo hôm nay tiếp là vàng này, đi đi làm xa này thì mỗi mình em ở nhà thì làm sao mà làm được đúng không sao mà tính toán được đấy ủa có cháu này là hàng xóm à ui <laughs> trời ơi mặc quần vào kéo quần lên nhá lạnh thế là bác ờ, gửi cho ít kẹo nhá bây giờ em lên trên đấy ít lấy ít thịt ăn này với lại mình tôm xuống để để ờ, cho cho các cháu thế hai cháu nhỏ nhà mình đâu ba cháu Yeah, trên ruộng, ở trên ruộng. À đang ở trên ruộng à? À, à ba đứa con mình ấy. À À đây là trên đang ở trên ruộng à? à. Không về à? Không về. Đây còn là đứa út thôi đúng không? Vâng. À, tưởng là hai đứa ở nhà, nữa hai đứa về về nhà. Đây đây em cầm xuống nhà đi. Cho con cháu cầm. Đây có cái gói bánh này. Gói bánh đây để cho các cháu nhà mình nhé. Đây là xương nhá. Ờ, với cái lớp thịt đây này. Để cho em này này. Không có gì chưa cháu ở nhà gọi các cháu về à vẫn còn một ít gạo à, à. cầm xuống nhà ờ cầm xuống nhà đi cầm nhà cho anh xem xuống dưới nhà, nhà xem nào vâng. có gạo xem là còn bao nhiêu gạo này em mỉ là em vừa đi làm làm thuê Thế là hôm nay đi làm buổi đầu tiên là như nào? Vâng. À đây à? À làm thuê cho nhà nhà ai ở trên này? Nhà trên kia. À thế trên đấy à? À là mình đi phát cỏ bờ hay là mình đi cấy? Đi à, phát. À phát cỏ bờ. Ừ. nãy thì mình có vào nói chuyện với em mẹ thì à, bà hỏi đình là chồng lại đi làm quảng ninh các anh chị ạ Đấy những ngôi nhà mà trước trước ừ, lần đầu tiên đang vào đây lâu nay không mưa mà sương nó rơi này nó hỏng tốc hết mái bung hết mái rồi thì gia đình em rất là khó khăn để về cái ờ, đầu tiên là cái căn nhà ở đã thì uh, giang cũng ờ, rất là biết ơn uh, của ba anh chị mạnh thường quân đã có tấm lòng hảo tâm để để muốn giúp cho gia đình sửa lại căn nhà ấy trước là em em vàng lại không ở nhà Đấy, vì có em mỉ ở nhà đó là vợ của em vàng đâu còn à, bao nhiêu gạo xem nào xem <laughs> còn bao nhiêu gạo ồ đây là sắn đây à còn nhiều gạo để ăn không à vẫn còn bằng đấy đúng không không à, vẫn bằng đấy vẫn vẫn đủ ừ. à, vẫn vẫn đủ ăn cái sắn này mình có ăn được không ăn được à? Cho, cho lượn thôi à? Ừ. Ồ. Nhà mình như thế thì... À... Ừ. Cái hôm mà anh anh anh vào đây này, anh vào đây anh có thăm... Ờ. Là thì ở rồi. Ờ đúng rồi, <laughs> biết rồi. Cái hôm trước mà anh có vào quay ấy, gia đình mình này này, ừ. thì có cái cái ờ, cô cô Thu Lê ở bên ờ, bang ờ, California ở bên Mỹ ấy. Vâng. Ờ, có gửi gia đình em là là 4 triệu 6 ờ với uh, một cô nữa là cô Lan ừ. là gửi cho gia đình là một triệu tổng là 5 triệu 7 uh, 5 triệu ờ, uh, 600 ngàn đồng ừ. uh, ờ, 5 triệu 600 thì hôm nay anh mua ở đây các cô bảo là mua hai cân thịt này đấy là anh mua mì tôm thì anh vào hỏi là xem gia đình mình ăn gạo như nào thì anh chưa mua gạo vào được thì dạ. thế em là còn nhiều à, còn ít gạo đấy đúng không em là em thì ừ. ừ. thì em muốn bảo là muốn sửa lại căn nhà này cho em này này yeah. Dạ. À, như thế nào ấy à chỉ tiếc là vàng không ở nhà ở nhà đi làm thôi thì không được à, đi đi lại lại thì ở nhà không có cơ ăn thì um, đi đi lại lại thì con không có tiền làm nhà Đúng rồi. rất là khó khăn anh biết mọi vâng. người cũng rất là biết vâng. và thương hai vợ chồng em rất là hiền lành vâng. rất là mỉ đợt trước là chồng thì cũng cũ thì mất đúng không trong cốc thì mất nhà xong là lấy có hai con à, ba con thì chồng hết thì ừ. à, có ừ, đứa này thì à. chồng à, à, hai ừ. <laughs> chồng hai à, hai đứa thì nó ừ. năm đứa rồi à năm đứa đúng không à, à. Thì... là mong muốn của em là vâng. <laughs> chồng đi làm là cũng muốn vâng. sửa lại căn nhà đúng à. không để cho nó không bị rột này à. đấy anh chị thấy đây là là như em mỉ tâm sự là rột thế này hôm vừa rồi chắc là sương mưa mưa mưa có mưa rồi có mưa, mưa. Đấy, mưa. à mưa ừ. rột tết đấy nhỉ sáng đấy mưa to rồi chiều ừ. ừ. cảm ơn cô liên à cô lan à, à cô lan ừ, cô lan nó gửi à, xin ít tiền nó nhà à, các cô ừ. à, các anh các chị các bác người ta xem là cái video này thì uh, mọi người đấy thông cảm và đồng cảm với hoàn cảnh gia đình em yeah. Dạ. thì là mong muốn gửi cho em để sửa lại căn nhà đấy thì uh, qua đây thì uh, em uh, mỹ là cũng um, muốn gửi lời cảm ơn tới cô lan và cô thu lê thì uh, giang cũng rất là hiểu cái, cái nỗi khổ của bà con ở trên này uh, đấy thì uh, giang cũng vào gửi món quà cho gia đình em mỉ và cũng được cái sự uh, giúp đỡ của cô Lan và chị Thu Lê ở bên Mỹ gửi cho gia đình thì Giang có mua hết tổng số tiền là là mình mua hết là hôm nay là 400 ngàn đồng thì là còn 5 à, triệu uh, à, 200 thì uh, tí nữa mình sẽ đưa cho em Mỹ là 200 nghìn để có thể là thời gian tới em sẽ mua gạo nhá vâng. em sẽ đưa cho em 200 nghìn đấy để uh, em mua gạo thế còn số tiền là 5 triệu của gia đình nhà em Mỹ thì uh, Giang sẽ để đó làm quỹ sau này là muốn làm cho gia đình một căn nhà ấy thì Giang cũng mong là quý các anh chị à, tấm lòng hảo tâm mà mong muốn giúp cho gia đình em mình có thể là liên lạc à, cho Giang qua cái số điện thoại cũng như là Viber à, là Facebook Zalo của Giang đều là tên của Giang hết các anh chị nhé à, Sa Trường Giang mọi người có thể vào kết bạn để kết nối những tấm lòng yêu thương để lan tỏa để giúp gia đình hoàn cảnh khó khăn rất là em mỉ rất là khó khăn và cho cháu ngủ cũng được à, mỉ ạ Ờ, cho cháu ngủ, ngủ. Không, cháu khóc. À. Ừ. Thì giờ mình ờ, quay ghi hình qua trong căn nhà của anh chị cùng toàn thể mọi người xem lại nhé. Đây là toàn bộ cái khu vực đằng trong nhà em mì. Đây các anh chị là nhìn từ đây thì mọi người biết rồi. Là được căng bằng bạc. Căn nhà chỉ uh, vẻn vẹn rộng khoảng 20 uh, 20 mét vuông các anh chị ạ. Rất là nhỏ. Đây khu vực là nhà em ở. Đây là cái chạn bát này rồi là khu vực em ăn cơm ngủ nghỉ của gia đình đó khu vực lợp bằng bạt thì là thủng hết rồi đây là phía bên trong căn nhà Mỗi ngày mai là còn có tí gạo các anh chị ạ à, Do là em nghỉ là có cháu nhỏ Nữa đang uh, à, cho cháu uh, uh, chăm sóc cháu nhỏ bên trong nên là mình không không tiện để ghi hình và nói chuyện với em mỉ được thì mình ra phía đằng ngoài này thì uh, Giang ghi hình lại cho các bác anh chị cùng toàn thể mọi người xem toàn bộ cái, cái căn nhà của em uh, Vàng và em mỉ à, hai vợ chồng mà uh, trẻ Ở trên đỉnh ngọn lành mà trước mà Giang có vào đấy hôm nay thì mình vào mình ghi hình kỹ hơn các bác anh chị cùng theo dõi đây những cái uh, tấm uh, à, rô thì không phải là những cái uh, hoặc là cái, lá cọ lợp bằng lá cọ của các anh chị này là thủng hết rồi cái gỗ là mục có thể đổ lúc nào không biết đâu hiện tại là đang siêu vẹo các anh chị có thể nhìn thấy từ đây là siêu vẹo này. đổ hết rồi à, nghiêng sang bên này mà. Đấy. Đây, phía bên này cũng thế này cũng căng hết bằng bạt là bằng bạt thôi phía bên uh, hông nhà thì mấy anh chị ờ, tung hết lên rồi hầu như là bạt nhưng mà có mấy chị nó thủng hết rồi đó vách thì bằng cái gỗ ngày trước ờ, đây nhà nó siêu hơn một bên nghiêng sang bên phía bên kia gần đổ đấy các anh chị ạ gần đổ siêu vẹo là biết rồi đây nghiêng thì đây các anh chị nhìn thấy được đây nghiêng đây Ồ, con nhà nó nghèo về đối với chồng về nghèo nhất ở trên trên bản này đỉnh này mấy chị ạ đây là mục thùng hết rồi Đấy, em vỏn vẹn là có khoảng à, 20 mét vuông thôi mà để mà có thể mình mình chở được cái à, đồ này đạc lên trên này cho gia đình à, nhà, em vàng và em mỉ rất là khó khăn con đường đi rất là trơn các bạn chị ạ nói là cực kỳ khó khăn luôn đấy và cũng rất là nhiều các bác anh chị là mong muốn là là là giúp gia đình à, kêu gọi giúp gia đình có thể làm một căn nhà xây nó nhỏ nhỏ trên này thôi ấy nếu mà cái kinh phí mà mà có thì mình sẽ làm được và giang qua đây thì cũng mong muốn là của anh chị khán giả xem được thì hãy chia sẻ ờ, cái video cho giang để tới được tay quý cô bác anh chị còn tấm lòng hảo tâm à, trong và ngoài nước để mong muốn là mỗi người chung tay mỗi người một bao cát một bao xi si, một viên gạch để giúp gia đình em có thể làm căn nhà nó khang trang tốt hơn một chút đỡ hơn cái căn nhà bây giờ ra mong muốn và bản thân em mỉ cũng đấy nói chuyện chia sẻ rồi là mong muốn là để có một căn nhà đấy, có chỗ trú nắng trú mưa cho các con nó tốt hơn đấy em rất là chồng rất là hiền lành gương mặt em mỉ à, nó rất là à, hiền lành ấy. do là cuộc sống hoàn cảnh gia đình khó khăn từ trước rồi nên là vàng phải đi làm thuê ở dưới ờ, Quảng Ninh Hà Nội để có thể kiếm thêm một chút à, đồng tiền bát gạo để gửi về cho em mỉ em dạ, mỉ dạ, cũng bảo là vàng sẽ gửi về em vàng thì mới đi làm được có mấy ngày thôi ừ, em mỉ nói là chồng mới đi làm mấy ngày rất tiếc là không ở nhà Đấy, gửi được đồng lương đồng nào đó về thì để nuôi con Đấy, cũng không có tiền để mà làm nhà dựng lại cái căn nhà nó nó khang trang tốt hơn lợn thì nuôi ờ, bằng cái cái bạt tum vào đây này <laughs> cái vị trí này là nuôi lợn của nhà em mỉ đây Đấy, có con lợn con con này con máng này đây, nuôi lợn con con đây này trong này không có chuồng nữa. Ừ nếu mà làm cái nhà ở đây thì nếu để mà chở vật liệu lên rất là khó khăn anh chị ạ à, phải tính toán phải nhân mình chở lên thì cũng phải thuê người nên kinh phí nó có thì mình mới làm được không thì mình có thể làm căn nhà gỗ phải đợi thời gian tới xem là giang cũng anh chị nào mạnh thường quân nào muốn mong muốn ủng hộ thêm ấy thì mình sẽ giúp gia đình làm căn nhà nó tốt hơn một chút mình sẽ bảo đồng bào bà con đi xe này và cũng mong muốn là là đợi em Vàng về để xem ý kiến của em Vàng này như thế nào đó thì vì con gái ờ, ông bà hâm mông thì không thể quyết định được phải có cần đến đến chồng nữa cơ anh chị nhé đấy quanh thì anh chị thì nhìn thấy được rồi đấy là những hình ảnh thực tế là mình chia sẻ uh, tới uh, mọi người để mọi người có thể theo dõi nó kỹ và rõ hơn này đây bác thêm ít nữa à. Ờ. ờ cố gắng học nhá <laughs> đấy, bác sang chơi ở đấy bóc cho con vâng. bác cho cháu nhỏ đây bác cho cháu nhỏ ừ. bác cho cháu nhỏ ăn làm như là có tờ nào ổn đi À, thế là vàng có số điện thoại không uh, ờ, Mỹ? Có ạ. À. à đây à? à đó. À. không à, có xuống à, không cái số điện thoại của của vàng đúng ờ, à. không có ừ, thì ờ, nó ngừa không có à. số là trên nó yên làng mỏi không à. à không có sóng đúng không? Vâng. À, chỗ đấy là không có sóng. Không, không Nhưng mà thi thoảng là vẫn có chứ. Yeah. Dạ. Vâng. Thi thoảng vẫn có sóng như đi làm về đúng không? Ừ. Ờ. À. Em muốn lấy số điện thoại đấy anh gọi cho chồng em ấy để Bột à, liên lạc hỏi đi uh, đi làm là trên thế mới gửi ừ lo cho cái cho được chiều ờ. này thì uh, hai hai đứa con uh, mình không về đang làm ở với bà trên đấy đúng không vâng ăn cơm với bà trên đấy vâng. thế là mình làm cơm đi hay là làm cơm đi à làm cơm đi lên trên nương à. Vâng. là ăn ở đấy ừ. nên là chiều tối thì năm sáu giờ thì con mới về đúng không ừ. Thế mình phải lên đón chứ hay là bà đưa về một tí lên đón à, lên đón đúng không vâng. sau là chiều là em lại tiếp tục đi làm vâng. ừ. thế này buổi trưa là là em mỉ em mình có mua thức ăn nên em sẽ nấu cơm nấu cơm cho ấy để ăn đứa út nữa thôi con út của của em mỉ nhà hai mẹ con sẽ ăn cơm thì uh, chị uh, cũng, cũng à, xem là người là cũng nấu cơm gạo mình trồng ở trên này còn mai là mình còn ít gạo mình có mua ít thức ăn lên cho em ấy thì chút nữa thì mình sẽ ăn cơm với mì gia đình cái đất nhà mình ở đây còn rộng không đất nhà mình đấy hay là ấy ở phía bên kia là phải đất nhà mình không hay là phải ai Hả? ok phía đất bên kia ấy ừ. cái đất này này cái đất này anh hỏi đây này đất đất đất này Khu vực đất này của nhà mình hay là của ai? Đất này? Ừ Nhà, mình hay à, kéo tuột sang kia là của nhà mình dạ, hết đúng không? Vâng ừ. <laughs> Đây là chỗ con lợn ngủ đây à? Vâng <laughs> Không có <laughs> Chuồng cho nó đúng không? Vâng. Đây con nhà có một tài sản lớn nhất là con chú ờ, uh, ủn ỉn con lợn này bao giờ chắc là sắp ở chúng chưa có chữa nhỉ? Vâng. Ừ, chưa lấy gió chưa lấy phối đâu. Ăn một cái máng này <laughs> Cái lợn này ngủ đấy Con vào xem nấu cơm ăn cơm nhỉ Chưa Đấy là, cuộc sống hàng ngày của, của em mình Ở nhà là trông con Chồng đi làm Ví dụ nhà mình là là nãy anh hỏi là cấy hết rồi chứ nhỉ? Hay là chưa? Chưa. Chưa à? Ừ. À, à? Có làm được nhiều không? Ít thôi. À ít à? à. à. Thế nước này thì mình lấy ở tận đâu? Lấy ở trên bà Ở à, trên bà xuống tận đây à? Ô, oh, gánh nước về đây cả có à? vâng. Ô, không, không, không, không dẫn nước về đây được à? Không có tiền mua À, cái ống đúng không? Vâng À, cái tét Vâng à. Ờ. Ở lấy nước ở tận trên kia Không, không có tét nước Đấy, trong căn nhà các anh chị có thể nhìn lại qua được này và mưa thì không, không thể ngủ được rồi ừ, nước này lấy trên nhà bà trên nhà bà có sao từ đây lên còn sao dạ, ờ, à cái nhà bác mà trên này gì à đấy là hàng xóm mình đó chứ ừ. à mình lấy nước nhờ trên đấy bác trên đấy mà để ăn mua là cái thùng ờ, phi to to chứa nước cũng được nhỉ vâng. có là phải sách nhiều À con lợn đây nó ăn cái rau này à? À là cái rau này mình vừa đi hái về chứ? À, đi hái. À, rau cải mình. Rồng về. À. Cơm đã chín rồi á? Vâng, chín rồi. À. À. Sau khi mà Giang với uh, em uh, à, Mỹ là vợ của em Vàng là đã ăn cơm trưa xong sau khi mà em Mỹ đã à, mời Giang ở lại ăn cơm thì à, trước khi à, về thì à, Giang cũng muốn là, là chia sẻ tới quý anh chị biết về cái hoàn cảnh của gia đình nhà em mỉ trong thời gian tới thì nếu như quý anh chị nào mà mong muốn ủng hộ thêm cho gia đình nhà em mỉ để làm một căn nhà gỗ hay là một căn nhà xây thì Giang rất là mong muốn là quý anh chị hãy chia sẻ cho Giang một cái video và lan tỏa cái sự yêu thương để các anh chị là mọi người là biết đến à, hoàn cảnh em mỉ và em vàng hơn thì hôm nay thì giang à, có ăn cơm tâm sự với em mỉ biết là em mỉ trước là có chồng trước là có được ba đứa con và sau này lấy em vàng có thêm được một cháu nhỏ à, cháu nhỏ này nữa và em vàng là cũng có một đời vợ là có hai đứa nữa là hai đứa là đến với nhau còn chồng mỉ là trước là bị rắn cắn ấy nhỉ vâng. à, thì qua đây thì mỉ muốn nói gì với mọi người không với các cô các chú các bác chồng mình thì dạ. đi vắng đi làm rồi ừ, đi um, cô Lan và cô Liên các à, anh à, cô cô Lan và cô Thu Lê cô cô cô Thu Liên à, à, cô Lan à, yeah. xem yết <laughs> mì à, nói chính kinh kia soi của anh chị à là ý là mì muốn nói lời cảm ơn chân thành uh, sâu sắc tới uh, cô Lan vâng. và cô Thu Lê ở bên uh, Mỹ cô Lan ở dưới Hà Nội đã có món quà gửi cho em mì là là với số tiền tổng là năm uh, triệu ờ, uh, 6 Giang đã mua thức ăn này hết uh, ờ, 400 ngàn rồi Thì bây giờ là anh sẽ đưa cho em là 200 ngàn nữa Để em mua gạo nhá ừ. Sau này cho mấy cháu nhỏ ừ. Còn 5 triệu thì uh, anh sẽ uh, giữ lại để sau này làm cái quỹ Có thể là giúp gia đình em sửa sang lại căn nhà ấy Nhá Ừ, sau này cố gắng là học tiếng kinh nhiều vào nhá vâng. ừ, cố gắng là cười thật tươi vào nhá đây anh sẽ gửi Em 200 vâng. vâng. Dạ. Đấy để em mua gạo nhá vâng. Cái này không phải của anh nhá vâng. Nhớ ông đấy là cảm ơn ờ, cô Lan Cảm ơn cô Lan và cô Thu Lê vâng. Cảm ơn ờ, Thu Lan Cô Lan á à? à, Cô Lan ừ, Cảm ơn cô Lan này Cô Thu Lê này à, Cô Thu Lê con ừ. Ờ. cho lê này ờ, rồi thế <laughs> nhá ờ, cố gắng là là sau này học tiếng kinh nhiều vào vâng. rồi là số tiền này thì em cứ giữ lấy để mua gạo vâng. ờ, còn thức ăn thì anh mua rồi nhá à. ờ, sau này mà chồng về thì anh sẽ liên lạc lại với chồng vâng. ờ, thì vì là chồng nói tiếng kinh thì sẽ tốt hơn vâng. nhưng không sao cả cái này anh không chia trách đâu nhá tại vì là <laughs> em mỉ là em ngại nói tiếng kinh chứ em nói tiếng hơ mông là giỏi lắm lù mông chi pâu thì là nói là rất là tuyệt vời vâng. không phải nói nữa rồi còn tiếng kinh này em chưa tiếp xúc nhiều ấy vâng. thì uh, giang cũng uh, rất là hiểu và thông cảm với gia đình em mỉ thì uh, có lẽ là cái video ngày hôm nay của giang ở đây xin phép được khép lại thôi thì uh, giang uh, xin hẹn cứ ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo để tiếp tục lên nhà em mỉ để xem cuộc sống hàng ngày của em mỉ như thế nào diễn ra làm sao hàng ngày em đi nương em làm cái gì thì Giang sẽ ghi lại những cái cảnh sống hàng ngày của gia đình nhà em mì để cho cô bác chị còn thêm mọi người là hiểu rõ hơn về gia đình nhà em mì và qua đây thì Giang cũng muốn gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, cô bác chị Mạnh Thường Quân, nhất là cô Lan và chị Thu Lê ở bên California đã có món quà gửi tới gia đình nhà em Vàng và em Mì. Phải nói là thật sự là mọi người hãy cùng chung tay lan tỏa cái sự yêu thương mỗi người một chút thì Giang nghĩ rằng chắc chắn là cuộc sống này sẽ có rất là nhiều điều yêu thương để có thể là lan tỏa và giúp đỡ hoàn cảnh gia đình khó khăn để có cuộc sống tốt hơn. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo anh về nhá. Vâng. Rồi chúc em sức khỏe nhá. Vâng. Rồi cố gắng nhá. Rồi cháu về bác nhá. À. Rồi rồi rồi.